Chào mọi người Quay lại kênh máy khoan cũ của mình Nay mình sẽ hướng dẫn mọi người à, ráp cái đầu kia à, bộ số của cái con à, con này nhá TP130 Mình thì hay gọi con này là 4 chức năng Nhưng một số người thì lại gọi năm chức năng Đây Nhánh chậm Bánh vít Vịt búa Khoan tương Vịt trượt Đây là khoan Đây con này đây đây mình đã búng ra một mở ra đây đây đây đây đây đây rất là nhiều đây một mở hỗn độn <clears throat> đây bắt đầu búng ra từng chi tiết nhỏ đây mình sẽ nói sớ nha khi mà thảo cái này thì khỏe rồi chỉ việc là vứt vứt vứt, vứt ra hết thôi xong bắt đầu tiếp á thảo tiếp cái đầu này này thảo cái phe ở đây ra rồi cái này ra rồi rồi so với bia ở trong đây ra tiếp theo là mở hai anh vịt này ra mở hai anh vịt này ra rút cái này ra này rút cái này ra rút cái này ra xong ở phía trong nó sẽ có một kia à, cái phe nó kẹp giữa chỗ này này mở cái phe này ra tiếp đây cái phe ở đây phe đây mở phe ra xong tiếp khi mở cái phé ra xong rồi á thì mọi người cào cái này ra cào cái này ra một cái rồi xong toàn bộ là mình đã gần như là xong rồi chỉ việc đẩy cái đầu búa này xuống phía dưới để nguyên cả cái uh, bánh răng và cái ổ bí uh, bí mà bí đây bí rơi ổ bí rơi ở trong đây ra là xong bây giờ mình sẽ rà hết toàn bộ cái này rà hết xong bắt đầu là đây mình đổ vào một uh, cái thau thau này dầu đi giấy này đồ hết vô một thau dầu uh, dây đây rồi để rửa sạch hết cái đống này rồi sẽ chỉ mọi người ráp lại còn chia đó chỉ mọi người tháo đó nha bây giờ mình sẽ cào cái này ra cào cái này ra nữa xong là đưa xuống cái công đoạn cuối cùng rồi này mở những cái này ra những cái này ờ, mở ra mở vào á thì cố gắng chú ý những chi tiết rất là nhỏ nhặt này đây cũng là một chi tiết này rất là nhỏ này bị bòn đâu quả trời đây rồi để mở ra đã ha rồi bà con cô dì chủ bác thảo ra hết rồi vô đây à, vô cái thau dâu ngâm rửa sạch nhớ đi à, rửa sạch à, cái mở của nó đi nếu nhớ tất cả bạc đàn để làm phía ngoài nhá không không không có đưa bạc đàn vô nhá đây vô rồi ngâm cho sạch ngâm rồi chui rưỡi cho sạch rồi ra vô dầu nhớ lại mà rạp cái này cũng hơi bị cực vô dầu này rồi còn gì ở trong đây nữa không <coughs> rồi hết rồi đó rồi đổ vô rồi bị bỏng gì cho vô đây hết <coughs> <coughs> cái cuối cùng chuẩn bị cho vô rồi okay. đây gì nữa thấy chưa đây à rồi bỏ bọt rửa luôn đổ dầu đấy dầu không bên này dầu được đấy chả đâu còn xô dầu vào đây đấy còn xô dầu thôi để ngấm chủ yếu ngấm mấy cái này thôi đó ngâm cho nó sạch này những con này đó là những cái phân nhựa đây này đây này đây này là phải đánh chui sạch sẽ cho nó nhớ mới vậy á <coughs> thì nó mới xoay được còn không rất là khó xoay được những con này ở chỗ đấy còn một cái bạc đàn này này nhưng mà bây giờ mình là biển lấy cái bạc đàn này ra quá nên mình sẽ để cao lên một xíu đó để cho dâu nó không có bố phá cái bạc đàn nữa đó đó rồi mấy cái này ngấm dầu hết tân tật ngâm dầu ngâm dầu ngâm dầu <coughs> rồi tàn đây nữa rồi xong rồi cái này cho ngâm bốn chín ngay nhá rồi ngâm bốn chín ngay rục thì ra đây mọi người thấy không đang chui đó. chui xong thế này rồi, thấy chui ra nó sáng bóng hết rồi ngâm dâu chui ra nó sạch rồi đấy, đặc biệt là những chỗ này này phải sạch này nó có thể quay được này đây này những chỗ này này những cái phần nhựa này bắt buộc phải đánh sạch như mới á nó mới dễ xoay được đó xong thế này, này rồi bắt đầu mình xịt một số à, một à, thao nước vô rửa sạch tới rửa sạch phơi khô bỏ đường vô em dấu tấy rồi sau 49 ngày ngâm dâu thì bây giờ em đưa nó ra đây <clears throat> giờ nhặt đồ ra để ra, một đồ này thì sẽ phải cân một cái đầu này này một à, như này một kiểu xò đâu này rồi ok đầu cốt đầu búa ông đầu này đẹp được cái đầu đẹp <coughs> đạp trước đây rồi sau khi bôi vô xong rồi á thì mình sẽ để uh, hai thanh sắt này vào đây đây để nó vào đây đây như thế này mọi người á, sẽ xoáy như thế này khi con này xoáy nó sẽ xoáy như thế này đây đây đây tiếp <coughs> bỏ tiếp cái này vào này này để sao đây thế này nó khi mình xoay nó sẽ để lên để xuống này Đó. rồi <coughs> bây giờ tiếp theo là bỏ cái này vào đây bỏ cái này vào bôi mở vào đây bôi nhiều mở vào đây đó rồi à, để 16 viên bi vào đây để hết 16 viên à, viên bi vào chỗ này đây nhện 16 inch vào đây rồi xong cái này rồi ha đây giờ mình sẽ nhảy cái này vào cái phốt uh, à, su với cái uh, bạc đà này nhảy nó vào đây rồi mục đích của nó nằm ở trong đây là cài này vào chắn xuống thêm tiếp cái này vào đây này khi lắp à, vào như thế nào thì khi à, khi mở ra thế nào thì khi lắp lại vậy thôi bây giờ mình sẽ đóng cái này vào đóng cái này xuống nhá đóng cái này xuống xong để tiếp cái phé này để cái phé này vào xong thì à, lắp cái hộp này vào đây đặt hộp này vào đây mình à, đóng cái này vào sóng nha trong để cái phé này vào luôn đây này bây giờ tiếp theo sẽ để cái này vào hai cái này có miếng to miếng nhỏ cái này miếng to thì để bên này đi cái chân này xuống dưới này đây đây Ủa. mình này miếng nhỏ mất rồi to này rồi ok rào cái này vào cái này á nó đi theo chiều à, vặn vào đó vặn nó vào bình thường thôi đó mọi người cứ vặn nó vào bình thường thôi cả nó lên vặn cho nó hết vào rồi giờ tới à, nhảy cái này vào nó nằm ở đây này Ủa, cái này hơi rì rì vậy ta cái này hơi rỉnh chiều cũng sao đây vào đây đây rồi tiếp <coughs> cho cái này vào hơi khó hơi cấn xong rồi cho nó vào nha bàn hắn vịt ở đây lại một con hai con cho anh kia tôi vịt bốn chậu mà đây cái đó đấy cái đó kia đây còn nó vào thôi đây nè chốt tới cái máy van mua rồi ok bàn vô nó sẽ chặt rồi quay thử cái này đây cạch cạch cạch cạch cho mình sẽ thử xoay thử cái này xoay từ tầm nhựa đây này đó xoay đi xoay lại ok rồi tại bây giờ thì dễ rồi cho cái lò xo này vào cho mở để nó giữ cái lò xo này nó khỏi trượt ra nhá đây để xuống cho viên bi này vào viên bi này nằm ở chính giữa cái lò xo này này đây hơi tối mọi người thông cảm rồi tiếp uhm. cho cục búa vào ờ mình chưa động kia bạc đàn này vào đợi xíu Ủa, mày đó tự động gọi lại một đứa chứ nó không tự động gọi lại nó thứ hai rồi đó giờ ăn cơm bởi giờ ờ, buổi tối đâu một hai giờ đêm tao gọi không à hắn cũng điên mà tao thôi để cho mình cho cái tiệm ba hai về đúng rồi bỏ vô phần coi rồi bỏ cái này này vào đổ cái mặt nạ xuống rồi ok thả nó vào ha thả vào à khoan thiếu thiếu thiếu thiếu sorry sorry thiếu rồi cái này nữa cái này thả lên mặt có hai cái này xuống phía dưới này cái này, này xong phía dưới ô oh, đây trả tôi rồi đợi một chút đợi một chút giờ mình phải thảo ngược cái này ra lại nha thảo ngược cái này ra lại rồi mới để cái này vào sai quy trình rồi đây đây đây đây <clears throat> thế này nha đây bỏ cái này vào trường này đó bỏ cái này vào xong rồi à, hai cái tí hai bên này này để tôi lại <clears throat> rồi tí này nhét vào đây giữ nó lại cho nó mềm nở vào đây rồi giữ nó lại này bên đây cái này này rồi ok đây được chưa cái này xong <clears throat> rồi mình tiếp từ cái này vào Đó, xuống rồi ok <clears throat> giờ bạn này như hồi nãy nhá rồi ok sau khi thả cái này vào xong thì uh, thả cái đầu búa vào thì cái hai cái búa đầu búa có hai cái ngành ở đây thì cho nó vào hai cái à, ngành ở à, trong cái miệng à, sắt ở trong đấy đợi xíu cho nó miệng mở mở mở mở rồi cho cục mở vào đây đi ok sập xuống khi sập xuống rồi thì mọi người quay ở đấy thì cái ờ, đâu ở trên này nó sẽ quay này cho tiếp cái này chèn vào ờ, để nó mục đích của nó để chèn vào cái cái cái cái ờ, <laughs> hai cái, cái tầm nhựa trắng hồi này á mình thả cái rau sau này vào <clears throat> rồi xong <clears throat> rất là dễ nha mọi người cái này ốp vào đây theo kỳ chiều cái này xuống phía dưới cho nó thêm mình mở vào đây cái này cái chiêu này xuống dưới này phản ta rồi ok vô rồi bỏ tiếp ba cái nhông à, bự này vào một 2 3 3 cái đồng bự rồi chụp cái này mai gai vào đấy rồi rồi sai nữa rồi sai rồi sai rồi để cái nơi luôn cái này đây luôn ừ, mình thật dài trái nữa đây đây cái này ra này ba cái nhông này ra rồi con đó. <clears throat> nhìn nó vào rồi à, cho nó vào hơi bị khó khăn này <coughs> rồi vào lại giờ đây đã có kia điểm à, sắt hồi nãy rồi nhá này mình lắp sai rồi đây này cái này này cái này nó có 6 cái cánh 6 cánh đến 6 3 cánh là 6 cánh để bao nhiêu thế này đây dồn nó xuống đấy là này rồi mình tiếp tới cái này đây cái này xuống rồi từ từ ba cái nhông này <clears throat> rồi cuối cùng là cái này rồi đây nó xuống đây nó xuống cho hai cái miếng sắt đây này nó lọt vào đấy nhá bên đây cũng vậy nhá đây này nè rồi ok được chưa giờ thì rất là đơn giản thôi cái này đầy lên đấy đây uh, nghe điện thoại dung cái rồi cầm dung đóng kia cục xa kìa đây đây đây đây đây đây đây này. rồi đây đây nhá đúng rồi có bên ờ, kia giao hàng đây bọn nó vào đây cái mặt dọn nó xuống phía dưới đấy nha đây cái này cái chỉ nó gì xuống ở cái chỗ ờ, chế độ ờ, nhánh chấm của cấp khóa á đây cho đây tìm mở cho nó xíu nó dễ chỉnh <coughs> rồi vô tiếp tới là cái à, này đây nó như thế này này kéo nó lên đây đi đây sáu cái nhông à, này sáu, sáu nhông khoan này rồi <coughs> úp nó vào đây rồi thế này rồi à, bây giờ mọi người đẩy à, cái này vào đây này đẩy vào đẩy vào thì mọi người lưu ý nha cách đơn giản nhất để thấy á ở đây có mấy kia à, cái này để cho trượt viên bi ở phía trên kia nắp này thì cái nắp ở phía trên này này sẽ nằm gần gần tương đương ở chỗ này hoặc không thì mọi người có thể xem ở đây có hai cái mớp đây có một cái mớp bỏ vào bỏ vào đưa qua xoay lại cái nó sẽ gì nhỉ? wow. đây đè xuống đè xuống thế này đúng không đè xuống xoay qua wow, cứng vậy rồi nhâm rồi đây này đây <clears throat> đây xuống xoay qua rồi cứng ngắc thấy không bây giờ mọi người tải thử tải thử cái này tải thử cái này á <clears throat> thì như thế này nha bây giờ mục đích của nó là làm như thế nào để mình tháo bớt cái mở đây làm như thế nào để à, xoay được cái chỗ này này sạch này này đây là chuyển chế độ ở đây xoay đi theo một cái vòng như thế này xoay được rồi ok đây rồi dính xuống này đó dính xuống này ok chưa dính xuống ok đúng không giờ mình sẽ xoay thử nha đây mọi người nhìn tay mình này nó đang ở đây đúng không như vậy <coughs> đây về từ đây <coughs> cái này gió mở quá đây mình không có nắm chặt được này giờ nó chuyển về đây rồi giờ mình sẽ xoay xuống ở đây đây xoay xuống đó thấy không xoay xuống đấy hoặc không thì xoay xuống đấy đây chưa soi nhà đây này. xoay thôi dễ xoay thôi đó đó thấy không về tổ thôi ok về hoàn thành rồi giờ còn cái này ôi đầy hồi này quên bỏ hai cái này vào rồi à không <coughs> hai cái này là mình nhặt ra dữ đấy con cái này quá dễ rồi thế này vào đây cho hai bên bí vào trước hai mi hai bên này đúng không cho hai mi mi vào để cái này vào cho sáu vào cái này xong rồi tới kia à, nắp đầy phé này là xong hết rất là nhanh gọn rồi cảm ơn mọi người nhé rồi ok mình đạp cái đầu này vào xong rồi xong ha chị mang rau cải vào đi nào chị đã tìm được việc làm em sẽ nhanh chóng được chữa bệnh em có vui không đây đây cúp đường đây nhanh chậm vui hơn nếu chị biểu thuật cho em nhanh chậm rồi à, xoay chức năng à nhập này da xoài rất là nhẹ đây nha mọi người đây đây xoài rất là nhẹ ngoài đi tôi là quản lý mà là phụ trách xin chào hãy sau đi tôi hãy dành mạnh ở đây không phải là chào lại đừng có giống như cô muốn vậy Sao? là với cái tóc của tôi, tôi đang có Tôi đến một cần cú để Tại cho tôi đây Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình nhé Action Phụ kiện bên mình á, sẽ gồm những thứ như thế này này Đây, đây là cơ xích Lửa cơ xích gắn cho cho cho cho cho máy uh, mai Cái này á Gắn cho máy 110 Hoặc gãy cho máy 125